Một lần nữa bạn nói nha bây giờ à, em bị tai nạn em đi không được em ngồi xe lăn không à vậy anh có thương em không ừ. cái lúc đó à, em mới nói à, em khùng quá à anh thương em là anh thương tấm lòng chứ không phải là thương em đi được hay là không ừ. đó, rồi sau cái lời nói đó bạn mới cho em gặp rồi sau đó khi mà lần đầu tiên em gặp vợ thì như thế nào vừa tới nơi là bạn đã ngồi sẵn trên xe lăn ngồi ngoài đường đợi rồi khi mà em gặp là em nhận ra liền tại vì cái khuôn mặt ờ, nói ừ. chuyện qua lại rất là quen rồi em mới dừng xe lại em hỏi là em có phải tên tuyền không ừ. Đó, bạn đợi, bạn nói là đúng rồi cái lúc đó trong lòng em mới thấy hơi bỡ ngỡ chút xíu ừ. Ờ, mình không nghĩ là bạn như vậy mà trong cái quá trình quen á thì em lại đòi hỏi bạn quá nhiều chẳng hạn như khi mà em nhắn tin bạn trả lời lâu á cái em giận đồ này nọ nhưng mà không biết là bạn như thế đó ừ. mình thấy bạn rồi thấy cái cảm giác của mình đòi hỏi bạn quá cao khi mà gặp bạn em thấy rất là thương bạn lúc đó có một cái suy nghĩ ngang đầu đó đây là cái người mình chăm sóc rồi. mình sẽ phải làm cái việc này chăm sóc cho bạn suốt đời đúng không dạ đây để em chưa yeah. Dạ. ok rồi ừ. xin chào hai em mời hai em giới thiệu về mình à, dạ em xin chào anh quốc thuận chị hồng vân à, quý vị khán giả em tên là phạm hải quyết năm nay em 28 tuổi hiện nay em đang làm việc à, tại công ty à, lắp máy Dạ chào anh Quốc Thịnh, chào chị Hồng Vân Em tên Bội Tiền, em 23 tuổi, em đang ở nhà trông con Ở nhà trông con hả? Các em bé giờ hả? Dạ Em bé được ờ, mấy tuổi rồi? Dạ em bé em được 15 tháng rồi 15 tháng hả? Dạ. Trời Tuyền. ơi Hai em sống hai... ở đâu? Dạ hai em sống ở Hậu Giang Là mình mới lên tới đây luôn? Dạ, dạ em lên từ hôm qua Anh thay ờ, mặt Đúng cho rồi. chương trình Vợ Chồng Son Thay mặt tất cả những người thực hiện chương trình này Rất cảm ơn hai vợ chồng đã lặn lội đi từ Hậu Giang lên đây để tham gia chương trình dạ. Rất cảm ơn <laughs> dạ bây giờ chúng ta quay trở lại với cái thời gian đầu tiên hai bạn lần đầu tiên gặp nhau ở đâu à, dạ lần đầu tiên gặp nhau là tình cờ em lên zalo mà em vô cái phòng mà kết bạn bốn phương á à. cái em vô đó em sẹt sẹt sẹt sao thấy cái bạn này nhắn tin lên nói à, đang buồn quá à, à. à ai gọi tám đi cái em mới nhắn tin kết bạn liền em kêu bạn là nhắn tin số điện thoại qua đi em gọi và em gọi nói chuyện suốt 3 tiếng đồng hồ luôn trời ơi lần đầu tiên nói chuyện mới 3 tiếng đồng hồ dạ. lúc lúc mà bạn này gọi điện cho em á em có ngạc nhiên không hay là hay là sao mà mà tự dưng mà có chuyện gì để nói mà nói tới 3 tiếng dữ vậy vậy dạ không cứ chém gió vân vân vậy thôi vậy đó hả nói chuyện qua lại rất là lâu rồi ừ. em mới đòi gặp bạn hoài à nhưng mà bạn không có cho gặp 10 tháng gần cả năm bạn mới cho em gặp em nói là hai đứa mình quen nhau lâu lắm rồi giờ em không cho anh gặp gì hết thôi không ấy mình chia tay đi chứ ờ. quen gì quen chi ờ. rồi cái ờ, bạn mới hẹn một cái dịp cho gặp mặt là ngay cái chỗ đám cưới của người em vợ ừ. đó là khi mà em qua là nội ngoại hai bên vợ là biết em hết ừ. Ừ. em bị cái cái cái bệnh như thế này á là lúc đó là em đã bị chưa hay là như thế nào dạ em, em đã bị rồi em bị lúc nhỏ rồi ừ. là do mình sốt ừ. dạ dạ sốt bài liệt đúng không mình sốt bài liệt đúng dạ. không có phải là vì lý do đó mà em không muốn chưa muốn cho bạn này gặp không dạ không tại mấy tháng đầu là chị thả thính thôi à nói anh thích em cứ nói là ờ thích thì thích nhưng mà em chưa có thích lại à. dạ, dần dần rồi từ từ có cả, có tình cảm rồi sau này đến ừ. khi mà gần gặp nhau á là em mới thích lại anh nhưng à. mà trước khi gặp đó em có nói với bạn đó, là em là tình trạng như như thế này thế này không dạ em có nói nhưng mà chắc ảnh nghĩ là em chỉ thử ảnh thôi á nên ảnh không có tin có thêm một lần nữa bạn nói là bây giờ à, em bị tai nạn em đi không có được em ngồi xe lăn không à vậy anh có thương em không ừ. cái lúc đó à, em mới nói à, em khùng quá à anh thương em là anh thương tấm lòng chứ không phải là thương em đi được hay là không ừ. đó, rồi sau cái lời nói đó bạn mới cho em gặp rồi sau đó khi mà lần đầu tiên em gặp vợ thì như thế nào vừa tới nơi là bạn đã ngồi sẵn trên xe lăn ngồi ngoài đường đợi rồi khi mà em gặp là em nhận ra liền tại vì cái khuôn mặt ờ, nói ừ. chuyện qua lại rất là quen rồi em mới dừng xe lại em hỏi là em có phải tên tuyền không ừ. ừ. À, bạn đò, bạn nói là đúng rồi cái lúc đó trong lòng em mới thấy hơi bỡ ngỡ chút xíu ừ. ừ. mình không nghĩ là bạn như vậy mà trong cái quá trình quen thì em lại đòi hỏi bạn quá nhiều chẳng hạn như khi mà em nhắn tin bạn trả lời lâu á cái em giận đồ này nọ nhưng mà không biết là bạn như thế đó ừ. mình thấy bạn rồi thấy cái cảm giác của mình đòi hỏi ở bạn quá cao khi mà gặp bạn em thấy rất là thương bạn lúc đó có một cái suy nghĩ ngang đầu đó đây là cái người mình chăm sóc rồi. Ờ. mình sẽ phải làm cái việc này chăm sóc cho bạn suốt đời đúng không dạ ờ. quá hay luôn á nhưng mà về em thì sao khi mà lần đầu tiên em gặp chàng trai này ở ngoài đời thì như thế nào lúc đó em chỉ mới hơi thích thôi chứ chưa gọi là ờ, mình chưa thích anh nữa dạ oh. tại vì trong qua hình nó là ảnh xấu lắm ở ngoài yeah. ngon lành hơn đến khi gặp em đó ủa cũng đỡ hơn trong hình tí mà à. <laughs> em tự nói vậy thôi rồi sau lần đó thì bên gia đình em ai cũng mến ai cũng nói ồ thằng đó hiền dễ thương vậy đó rồi có cảm tình rồi em mới thích thực sự khi mà em với bạn mày yêu nhau vậy em có nói cho gia đình em biết không dạ có thì em nói thẳng với ba với mẹ luôn em nói là bạn em bị vậy đó em thấy ba mẹ có vẻ là không đồng ý ừ. mẹ em khóc luôn em mới nói là bây giờ cảm thấy thương bạn đó rồi ừ. đó, nhưng mà duyên nợ thì thôi ba mẹ cho con tự quyết định một lần oh. ba em không chịu là không chịu ở chỗ là sợ em mới rồi tình cảm thì có nhưng mà sau này quen nhau rồi thì sẽ có những cái vấn đề phát sinh này kia nọ thì sợ em sau này cực khổ rồi này kia chịu không nổi thì bỏ con người ta à. thế thì mang tội à. đấy ba em không chịu là không chịu ở điểm đó ừ. nhưng mà sau khi cưới nhau về thì ngon lành hết <laughs> ngon lành nhưng mà bây giờ ba mẹ em là cưng bạn này dạ, không? dạ rất là cưng cưng, ờ, cưng đúng, đúng không, không? Dạ. Ừ. nghe nè ảnh lãng mạn không dạ không sau khi cưới thì có chứ trước khi cưới thì không Ủa, sao, sao ngược lại vậy ta ờ. dạ trước khi cưới ờ, không bao giờ tặng quà hiếm lắm hai ba lần thôi là tặng một hai bó hoa rồi là xong cái sau ừ. khi cưới thì ngày lễ ngày gì á ông cũng nhớ ông cũng mua tặng hết em mới hỏi sao kỳ vậy đúng rồi trước anh phải lấy lòng em chứ sao lại vậy cái anh nói là biết có cưới được không lỡ thằng khác nó vô nó hốt uổng quà trời ơi <laughs> tính dễ sợ tính luôn à cái hôm mà em báo với ảnh là em có bầu á cái phản ứng của ảnh sao chắc anh cũng chưa vui đâu <laughs> tại vì tụi em không có dự định là sau khi đám cưới sinh con liền á nên có cái hôm đó hai đứa cứ ngừa ngừa hôm đó tự nhiên ổng <laughs> ổng không người ông cứ nói là ừ thử một lần đi rồi một lần hai về ông dính luôn <laughs> hai về dính luôn vậy đó hả duyên đó luôn. em ơi đúng yeah. Dạ. duyên đó em ơi rồi rồi đi siêu âm á đi siêu âm cái người ta nói là có em bé được 8 tuần rồi Ủa. ông phái ông cười tấm tỉm tấm tỉm ông cười về vậy tới về nhà luôn là bé trai bé gái dạ bé gái. khi mà em em sanh con ra đó thì em có khó khăn trong cái việc mà gọi là mình chăm cho con mình thì cái nọ không rất là khó luôn ừ. gần như là mọi thứ là mẹ em đều giúp luôn á ừ. nên vì cái đó mà giống như sau khi sanh em bị trầm cảm luôn á ừ. tại vì em không làm được gì hết cái, cái em nhìn thấy con mình mà ai cũng làm á cái cảm xúc với lại lúc đó anh không có chia sẻ với em nữa như vậy có nghĩa là toàn bộ cái việc mà chăm con cho con bú rồi thay tả thay gì cho con là má làm hết dạ đúng rồi dạ đúng rồi. anh có phụ không dạ có thì ban ngày thì bà ngoại ban đêm thì hai là hai vợ chồng cái việc mà em trầm cảm đã qua hẳn chưa hết hết hẳn chưa Dạ bây giờ thì đỡ rồi Nếu như em chỉ có bị trầm cảm là vì em cảm thấy em bất lực khi em không chăm sóc được con dạ. Thì em nên bỏ cái tư tưởng đó đi dạ. Tại vì vốn dĩ là bây giờ bản thân mình á, là mình đã chăm cho mình mình còn còn thấy khó khăn nữa dạ. Thì cái chuyện dạ. mình không thể nào mà chăm con giống như những người phụ nữ bình thường khác Đó là chuyện đương nhiên dạ. Ừ. Cho nên em không có vì lý do đó mà để em buồn Rất may là có mẹ dạ. Đúng không? Mẹ lo cho con thì dạ. cũng giống như mình lo cho con thôi Thành dạ. ra là em phải vui vui lên dứt dạt cái cái cái suy nghĩ kia đi dạ, dạ. luôn luôn nghĩ tới những cái việc tích cực đúng à, không dạ. cưng dạ. đúng không chắc có lẽ là sau khi cưới về rồi <laughs> là không có tật xấu gì về, ở đây là một anh chồng tuyệt vời đúng không dạ. không có tật xấu gì đúng không vỡ mộng hoàn toàn vỡ mộng hoàn toàn hả <laughs> ừ, từ lúc quen ha tới đám cưới hòa wow, không bao giờ xài điện thoại đâu ừ. cái mẹ mới nói ủa sao tao thấy ai cũng ghiền điện thoại có con quyết không nha ừ. cái gì cũng không hết làm đâu dẹp đó rất là gọn gàng luôn ừ. tới bây giờ Ờ. làm đâu dục đó mỗi lần đi vô toilet một lần một tiếng đồng hồ hỏi anh làm gì anh cầm điện thoại vô hôm mấy lần đầu em đâu biết anh làm gì đâu ừ. cái sao em mới gần có làm gì anh cầm điện thoại vô giống anh ngồi mồng ngày nào không đi làm lần đi năm sáu lần như đó vô một lần là tiếng đồng hồ đến khi mà em muốn đi toilet em phải la lên bây giờ anh có ra không nhận có ra nhưng mà anh làm cái làm chồng? gì vậy em cầm điện thoại làm chơi game hả nói nghe coi dạ tại vì ờ, nếu mà em cầm điện thoại em ngồi ở ngoài á thì sẽ bị la à. <laughs> cho nên là em cầm vô đó à. vô trong đó là à. mình hợp lệ dạ rồi ờ, còn tật xấu gì nữa nè đi đâu cũng lâu á, thứ hai là bà tám nữa bà tám sao đi bà ra chợ dân dân chợ như gần nhà em mà mẹ em không biết anh biết hết quen à. hết mấy bà bán cá ở chợ không, luôn là bạn thân của những chị bảy chị dạ, ba dạ, đúng ở ngoài chợ đúng không dạ. tại cái rồi. tính của em thì uh, vui vẻ hay nói khi mà đi chợ gặp ừ, mua cái này mua cái kia rồi nói chuyện qua lại trao đổi rồi nhiều khi nói quên mua cái gì luôn <laughs> đừng có giỡn nghe mấy ông này với lợi thế đó đi chợ nhiều khi được tặng quà không <laughs> ví dụ như mua con cá được tặng bó rau dạ. à. tám là ông tám cái gì em nói em nói chị nghe coi cái gì ông muốn tám ông hỏi dân dân như hai đứa đi ăn um, nhà hàng thế ổng ẩm con đi chút xíu ông quay lại thì ông lại biết ông chủ nhà hàng ở đâu tên gì bao nhiêu tuổi rồi cái gì hết luôn rồi vậy đó hả dạ. vậy là người ngoại giao quá hay rồi hả có bao giờ mà đem chuyện trong nhà ra kể hết dạ, có luôn dạ, có anh. <laughs> em hay cần nhằn ảnh cái chuyện đó đó gặp người ta người ta chỉ hỏi à lúc này làm công việc gì rồi thì ảnh lại trả lời luôn rồi ừ, làm cái đó rồi lương bao nhiêu được bao nhiêu mỗi tháng thu nhập của mình là người ta biết nên em ừ, không có muốn như vậy để hết ra luôn dạ mà đi làm xong tiền có về đưa cho vợ không dạ có lúc đầu thì không vậy lúc bây đầu... giờ đưa chưa đưa rồi sau khi em nói móc nói méo em nói người này đưa người kia đưa nên bây giờ đưa bây giờ đưa rồi tới em đó quyết cô ấy có thật xấu gì không dạ vợ em thì à, ít tật xấu hơn em đôi lúc uh, ít nói nhiều khi em muốn à, đi làm về em có gì vui em muốn chạy vô khoe chạy vô vợ ơi vợ ơi chạy vô quay qua cái mặt sụ một đống em không biết chuyện gì mà em kêu chừng 2 tiếng không trả lời cái em quê em không có bị mất hứng dạ đúng rồi mất hứng quê rồi cái không có kể nữa rồi hay hói em làm cái này làm cái kia à, hay hói hói vụ toilet đó đúng không <laughs> dạ cái đó thì hói đúng còn có những cái là vừa kêu em làm này xong rồi em lại em vừa cầm này lên thì kêu em làm cái khác hói làm lẹ lên rồi còn tật xấu còn gì có nữa? tật xấu nào đáng yêu không trước khi ngủ á thường là em ngủ là lúc trước là em mặc áo xong rồi khi mà qua đây ngủ thì vợ kêu anh lột cái áo đi à, cũng nghe lời lột cái áo ra thì tối lột cái áo ra cái chị nhủi vô nách em à. <laughs> lấy cái cụ chỏ mà chỉ chọt mà chỉ chọt chỉ chọt cấn như xương nó vừa đau mà nó vừa nhọt lắm nói có khi hả đang nghĩ nói anh cho em chọt 10 phút đi anh muốn em làm cái gì em cũng chịu mà thực tế chọt một phút em chịu không nổi rồi <laughs> có đâu 10 phút <laughs> rồi còn tật xấu gì nữa nè dạ. có ghen không vợ em có ghen không dạ dạ em cũng ghen nhưng mà có một thời điểm là em ờ, nhắn tin với mấy người bạn gái cũ em muốn hỏi về cái ờ, tại vì có một bạn đã mất rồi cái tới ngày dỗ gần tới ngày dỗ em mới nhắn tin cái bạn đó bạn người yêu cũ đó em hỏi cái ngày, dỗ của cái bạn kia nhưng mà nói chưa cái kịp nói cái ngày dỗ nữa rồi cái cái chị này mới phát, phát hiện, hiện rồi ừ. mới giận lên giận lâu không dạ, dạ em năn nỉ ba ngày ba ngày dữ gì hả dạ. rồi giận là khóc hay là im lặng hay là đập đồ hay là làm sao không, giận không có nói gì hết trơn lạnh lùng à. cái thứ êm em nó khó chịu lắm luôn á dạ à, <laughs> em mong muốn vợ yêu của mình thay đổi điều gì dạ em thì uh, mong muốn vợ em nhẹ nhàng lại chút nhiều khi mình muốn tâm sự hay gì đó thấy vợ buồn hay gì đó tâm sự với vợ nhưng mà vợ không có chịu tâm sự em phải làm cho vợ em thay đổi có nghĩa là em phải cởi mở em đừng có giấu cái gì ở trong lòng em là một người phụ nữ mặc dù mình bị những cái mà mình thua những người phụ nữ khác yeah. Dạ. nhưng mà về mặt đời sống tinh thần của em á, là em không thua bất kỳ một người phụ nữ nào cả thành ra là em bỏ hết tất cả những cái mà một một lúc nào đó tự nhiên em suy nghĩ là em mặc cảm về bản thân yeah. Dạ. và em phải cởi mở ra thực ra mà nói những người đàn ông á họ không có đón ý được uh, nhanh như là phụ nữ mình đâu yeah. Dạ. thành ra nhiều mình nói mí mí người ta không có hiểu yeah. Dạ. cái người ta không có hiểu cái mình suy diễn mà nó trời ơi vậy là hết thương mình hoặc là vô tâm quá hoặc là yeah. không chịu để ý gì tới cái cảm xúc của mình yeah. cái mình buồn cái mình tự mình khổ mình đừng có dại tại vì đó là lúc yêu thôi còn khi đã là vợ chồng rồi dạ. là mình phải cởi mở hết à. mình không đồng ý cái gì mình phải nói khi mình đã nói rồi mà ổng không thay đổi thì lúc đó ổng mới có lỗi với mình còn dạ. mình phải nói ra hết em mình yeah. dung dạ. chưa Dạ. đó cho nên phải thay đổi nghe dạ. Ừ. ừ. em có mong muốn ông xã em thay đổi điều gì không em mong muốn anh hiểu em hơn một chút bớt quạo lại với người khác một chút anh hay cần nhã hay quạo lại với mọi người xung quanh á chồng ừ. đến lại một tí đi toilet mau một tí thôi ừ. mà em có thích chồng em lãng mạn không dạ thích Hết thích hả hôm nay em có điều gì lãng mạn dành cho vợ không dạ thì uh, trong suốt cái thời gian quen nhau cho đến khi cưới thì uh, em cũng thể hiện rất nhiều với vợ em nhưng mà còn thiếu cái lời cầu hôn với vợ em ừ cho nên là hôm nay đến chương trình em cũng muốn cầu hôn lại vợ em một lần hay nữa. quá hay quá em làm đi Đó. anh chị chứng kiến luôn nè Đó, tôi cầm lấy, <laughs> tôi cầm lấy trái tim này dạ, cảm ơn trời ơi có nhẫn kìa dạ, trong tay nó nói gì cứ nói nghe ừ. Uhm, chồng với vợ này đã qua kết hôn rồi nhưng mà chồng còn nợ lại vợ cái lời cầu hôn hôm nay chồng muốn tất cả mọi người chứng kiến bằng tình cảm của chồng dành cho vợ vợ có đồng ý làm vợ của chồng thêm một lần nữa không em đồng ý chị giờ đồng ý thì chồng sẽ sửa sai tất cả những cái cái mà chồng còn thiếu sót và nếu mà chồng có sai hoặc là không phải cái điều gì thì mong vợ chia sẻ thẳng thắn với chồng để chồng biết còn xây dựng cái hạnh phúc gia đình của mình sau này và dài lâu dạ em sẽ thay đổi vì anh và con hay. đó hay cảm quá cảm ơn em trời đất ơi đẹp Trời quá cái nhẫn tôi ganh tị quá lấp lấp lánh đó tay trời ơi hôn nữa kìa trời ơi. như vậy là quá lãng mạn rồi xin uh, thay mặt chương trình xin chúc cho hai em hạnh phúc luôn luôn như thế này hung nắm tay hung, và hung cái ấn hung một cái nữa ừ, cái này hung má tôi. một cái nữa ừ. à, ừ. sẽ mãi mãi ngọt ngào hạnh phúc như thế này nhé dạ, à, xin cảm ơn hai em cảm ơn hai đứa